bạn cũng có thể bị kích thích bởi những lời dèm pha và dễ đi đến các quyết định nóng vội hơn thường lệ. Hãy tìm cách xử lý những cảm xúc tiêu cực của mình để luôn giữ được cái đầu tỉnh táo nhé. Tuy vậy, không phải không có những điểm sáng trong vận trình của những chú chuột. Càng về cuối tuần, công việc của bạn càng có thêm khởi sắc khi mà chính quan xuất hiện chỉ lối cho bạn những việc gì nên làm và việc gì nên tránh. Có vẻ như sau thời gian khó khăn ban đầu, con giáp này đã dần lấy lại phong độ và tìm được giải pháp hợp lý để khắc phục sự cố. Tài lộc đầu tuần kém hưng thịnh do bị kiếp tài cản trở, tài chính thu vào ít, chi ra nhiều, có điểm vay mượn người khác. Thời điểm này nếu cứ lơ là như trước đó, bạn sẽ thất thoát khoản tiền không nhỏ bởi sự bất cẩn của bản thân đấy. Tử vi cát tinh giúp con giáp này gặp thuận lợi trên đường công danh sự nghiệp nhưng vô tình lại khiến cho đường tình duyên chắc trở. Bản mệnh dành nhiều thời gian cho công việc mà bỏ bê, thiếu quan tâm đến người mình yêu, khiến cho tình cảm có phần nguội lạnh, cần phải tìm thời điểm thích hợp để hâm nóng mối quan hệ kịp thời. 2. Tử vi tuổi Sửu Tuần này hung cát đan xen trong vận trình tuần này của người tuổi Sửu cho thấy công việc của bạn lúc thăng lúc trầm, cần phải luôn chuẩn bị tinh thần vững vàng, sẵn sàng đối diện với mọi tình huống. Công việc của bạn thuận lợi, có thu hoạch bất ngờ nhất là vào đầu tuần khi được chính quan trợ lực. Con giáp này có thể sẽ được cấp trên tạo nhiều cơ hội để bạn khẳng định bản thân, phát huy năng lực, Đến cuối tuần họa thương quan báo hiệu, hào quang của bạn khiến có kẻ sinh lòng không phục, đố kỵ nên ra tay hãm hại, cản trở tiến trình khiến cho hiệu suất bị giảm sút. Vận trình tình cảm cũng có phần bất định, khi thì hòa dịu yên vui, lúc lại chập trùng sóng gió khiến bản mệnh không biết đường nào mà lần. Có lẽ cả bạn và người ấy đều đang trong giai đoạn hoang mang, phân vân về mối quan hệ này nên cần nhiều thời gian hơn nữa để suy nghĩ kỹ càng. Tốt nhất nên tránh các cuộc cãi vã, bất đồng và cho nhau không gian riêng để suy xét cẩn thận. Tuy nhiên, trong tuần này những chú trâu cũng cần đề phòng với họa mất tiền, nhất là khi đại hào hùng tinh dễ gây ra những chuyện ngoài mong muốn khiến con giáp này không bỏ tiền ra giải quyết không được. Dù trong tuần tiền bạc kiếm được không phải là ít nhưng vẫn không thấm tháp là đâu. 3. Tử vi tuổi dần Cát vận nhìn hơn hung vận báo hiệu những điều như ý sẽ đến với người tuổi dần trong tuần này. Công việc về cơ bản khá ổn định, có những khó khăn xuất hiện cản đường đến thành công song con giáp này đã thuận lợi xử lý, giành được cơ hội thăng tiến trong khoảng thời gian tới. Nhìn chung vận trình cuối tuần có phần nhìn hơn nhờ có sự xuất hiện của chính ấn nên công việc tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh nên khéo léo nắm bắt cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên, chuẩn bị sẵn cho những bước đi trong tương lai cho bản thân. Giữa tuần có là thời điểm mà tài lộc tăng tiến, Thiên tài cho thấy bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải đề phòng họa phá tài, có kẻ đang bày mưu để lừa gạt tiền bạc của con giáp này. Chẳng những tài lộc, chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá bình ổn. Vợ chồng đồng tâm hiệp lực để vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính này. Người độc thân không nên quá nóng vội trong việc tìm kiếm một nửa thích hợp với mình, bạn hoàn toàn có thể tự yêu thương và hoàn thiện bản thân trước rồi duyên sẽ tự tìm đến. 4. Tử vi tuổi Mão Bước sang tuần mới, nhiều điểm sáng trong tuần này mang lại cho người tuổi Mão những niềm vui và cả không ít hy vọng mới. Thiên ấn mang lại sức sáng tạo không ngừng cho con giáp này. Thế nhưng, đừng vì vậy mà quên để ý những thực tế đang hiện ra trước mắt bạn. Chỉ khi bạn biết kết hợp giữa sáng tạo và tính khả thi của kế hoạch thì bạn mới dễ chạm tới thành công. Dù đầu tuần đã gặp thương quan nhưng những chú mèo cũng không cần phải quá lo lắng, bởi đây chính là hồi chuông thức tỉnh bản mệnh cần tập trung vào những thứ mình đang theo đuổi, tránh xa đà vào những lời cám dỗ, su nịnh mà bỏ quên lý tưởng. Tuy trong tuần có tiểu hao, gây mất mát tiền bạc nhưng dù sao đó cũng chỉ là con số nhỏ so với số tiền mà con giáp này kiếm được. Bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng hơn để tránh thất thoát tiền bạc. Tình cảm giữa bản mệnh và người ấy vẫn khá bền vững sau nhiều sóng gió. Cả hai đều hài lòng với giai đoạn tìm hiểu hiện tại và chưa có ý định tiến xa hơn, Cả hai đều muốn xây dựng tương lai của riêng mình vững vàng trước rồi mới tính đến chuyện trăm năm. Năm, Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn cần hết sức đề phòng với sự càn quấy của ngũ quỷ trong tuần này để tránh tối đa rắc rối cho bản thân. Hung tinh này là nguyên nhân chính gây ra họa tiểu nhân quấy phá, cản trở công việc của bản mệnh. Địch ở trong tối bạn ngoài sáng nên chắc chắn là khó đối phó hơn nhiều, cần chuẩn bị trước đường đi nước bước để bản thân không bị động. Thiên quan xuất hiện ngay đầu tuần còn gây khó khăn cho những chú rồng trong việc hợp tác làm việc với đồng nghiệp. Cả hai bên đều có phương pháp của riêng mình, ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của bản thân nên khó tránh khỏi việc bị xung đột. Nếu có công việc quan trọng, tốt nhất nên để tới giữa tuần khi có thực thần che chở sẽ tốt hơn. Bản mệnh may mắn có đường tài lộc trong tuần cực kỳ thuận lợi, tiền hết rồi lại có, chính tài và thiên tài cùng hiệp sức để tạo ra những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Chỉ cần tuổi thìn bình tĩnh và sáng suốt thì sẽ không lo không mắc sai lầm, để lỡ tiền bạc rơi vào tay người khác. Công việc bận rộn, khó khăn trùng điệp cũng đồng nghĩa với việc thời gian dành cho đời sống tình cảm của con giáp này thu hẹp lại, nhưng cũng đừng vì thế mà quên vun vén các mối quan hệ cá nhân bạn nhé. Hẹn hò, yêu đương, chăm sóc gia đình không những là trách nhiệm mà còn là niềm vui giúp bạn thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng đấy. 6. Tử vi tuổi Tỵ Sao thái âm xuất hiện trong tử vi tuần này của người tuổi tỵ báo hiệu quý nhân là nữ mệnh xuất hiện sẽ trợ lực cho con giáp này, không nhỏ để kiếm được nguồn tài lộc khá vượng. Quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình. Thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều dồi dào, con giáp này được cả thiên tài và chính tài hợp sức nâng đỡ nên biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính, mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình. Xét về đường công danh sự nghiệp thì bản mệnh phải đợi tới cuối tuần mới thu được kết quả như mong đợi. Đầu tuần sẽ có không ít khó khăn và trở ngại, nhưng nếu cứ tiếp tục kiên trì thì tới cuối tuần sẽ có thu hoạch xứng đáng nhờ thiên ấn, chỉ lỗi để mệnh chủ tìm được thời cơ tự đẩy mình lên nổi bật so với đám đông. Tỷ kiến xuất hiện giữa tuần cũng nhắc nhở con giáp này chớ để sự kiêu ngạo biến bản thân trở thành một kẻ ngạo mạn, khó ở trong mắt người khác. Không thể phủ nhận những chú rắn có năng lực tài hoa nhưng lại thiếu sự kết nối với mọi người, không biết tạo dựng mối quan hệ nên dễ trở nên lạc lõng với tập thể. 7. Tử vi tuổi ngọ Xem tử vi tuần mới của người tuổi ngọ, hung vận lấn át cát vận báo hiệu những sóng gió bổ vây lấy con giáp này trong tuần. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như vận may vẫn chẳng mỉm cười. Nhất là những ngày đầu tuần bạn phải đối mặt với thương quan nên mệt mỏi, căng thẳng liên tục. Thay vì để ý những lời nói, nhận xét tiêu cực của ai đó về mình thì bạn nên học cách lờ chúng đi để tập trung vào công việc, cải thiện cuộc sống của bản thân. Nếu cần thiết, bản mệnh nên dành thêm thời gian ở một mình để tránh suy nghĩ bị rối loạn. Hãy tập trung năng lượng vào phục hồi tinh thần sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn. Tuần này những chú ngựa gặp sao dịch mã nên vận trình đầy áp sự chuyển động với nhịp độ nhanh và mạnh. Bản mệnh khó có thể ngồi yên một chỗ, không phải là vì công việc thì cũng là vì việc cá nhân mà phải đi xa, di chuyển liên tục, Tuy mệt và vất vả nhưng cũng là trải nghiệm rất tốt, đừng nên bỏ lỡ. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi ngọ trong tuần này đang có dấu hiệu đi xuống. Các cặp đôi rất dễ xảy ra những hiểu nhầm không đáng có. Lúc này bạn chớ nên trốn tránh mà hãy đối mặt, trò chuyện thẳng thắn sẽ tốt hơn. 8. Tử vi tuổi mùi Tuần này người tuổi mùi được thái dương, các tinh chiếu mệnh nên nhờ thế mà chuyện tình cảm của bản mệnh trong tuần có nhiều chuyển biến tích cực, Người độc thân có cơ hội tìm thấy người mình thực sự yêu thương, việc bạn cần làm bây giờ chỉ là bày tỏ tình cảm của mình, thể hiện sự chân thành của mình đối với người ấy mà thôi. Chính quan hỗ trợ cho công việc suôn sẻ, ở thời điểm này nếu bản mệnh chứng minh được năng lực của bản thân cũng như tinh thần trách nhiệm cao, thì có thể cấp trên sẽ có những sự nhìn nhận khác và trao thêm cơ hội cho bạn chứng minh khả năng của bản thân. Tài lộc chủ yếu phát vào thời điểm giữa tuần, cả thu nhập chính và phụ đều có dấu hiệu tăng tiến, Chính tài đảm bảo cho con giáp này chi tiêu thoải mái, không phải cân nhắc quá nhiều mà vẫn có thể giữ cho mình một khoản tiết kiệm hợp lý. Tuy nhiên, kiếp tài ở cuối tuần cảnh báo con giáp này chớ nên ý thế kiếm được tiền mà tiêu xài hoang phí, nếu không có tiền núi cũng đến ngày cạn kiệt. Bạn cần sớm xây dựng được kế hoạch tài chính để đảm bảo nguồn tài lộc luôn dùng dình. 9. Tử vi tuổi thân Vận trình của người tuổi thân đang có dấu hiệu khởi sắc nhẹ nhàng nên trong thời gian tới bạn sẽ bớt đi rất nhiều nỗi lo lắng, Đầu tuần công việc được tiến hành khá trôi chảy, thiên ấn cho thấy có những khó khăn nhất định trong quá trình tiến hành công việc được giao xong con giáp này, vẫn giữ vững ý chí và quyết tâm của mình. Đường tài lộc của tuổi thân càng về cuối tuần càng thêm vượng. Chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, bản mệnh dù làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh thì đều có cơ may tài lộc rất lớn, tiền bạc không phải là vấn đề với con giáp này trong tuần mới. Tử Vi Tuần cũng nhắc nhở những chú khỉ nên cẩn thận khi di chuyển, lái xe, đụng tới đồ kim loại, để tránh các sự cố đáng tiếc khi bị hung tinh thái tuế đeo bám, dễ gặp phải chuyện chẳng lành. Điểm báo tử vi còn cho thấy vận trình tình cảm của bản mệnh đang ngày càng đi xuống. Thậm chí, bạn còn có thể vướng vào một mối quan hệ tay ba nào đó nếu không sớm dứt khoát với những mối quan hệ nhập nhằng xung quanh. Đừng để đến lúc hạnh phúc mới hối hận thì e chẳng còn kịp cứu vãn điều gì nữa. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu trong tuần này không có gì đáng phải lo lắng quá nhiều cả. Lúc này nếu có điều gì phải bận tâm thì cũng chỉ là những công việc lặt vặt trong gia đình, các mối quan hệ. Nhờ vậy, bản mệnh có thể yên tâm theo đuổi những lý tưởng to lớn của bản thân. Ngay từ đầu tuần, chính ấn ở bên để che chở và giúp cho những chú gà thêm phần vững tâm, nhờ thế mà tuổi dậu mới nhận ra được mục tiêu thực sự của mình ở đâu và tìm cách để đạt được mục tiêu đó. Có quyết tâm, có ý chí thì đều có thể vượt qua mọi khó khăn, Tiền bạc trong tuần này cũng không đến mức túng thiếu, thậm chí càng về cuối tuần lại càng có dấu hiệu thăng hoa. Thậm chí, mệnh chủ còn có thể kiếm được một khoản không nhỏ khi việc làm ăn buôn bán của con giáp này cực tốt. Bạn thậm chí chẳng còn có thời gian cho bản thân bởi chỉ đủ thời gian để kiếm tiền mà thôi. Sao Bách Việt chủ đào hoa báo hiệu tin mừng về tình duyên của những chú gà. Đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân sẽ nhiều cơ hội để tìm thấy tình yêu của đời mình, nhanh chóng đi đến hôn nhân hạnh phúc, các cặp vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, chuyện con cái cũng không còn là vấn đề gây mâu thuẫn giữa cả hai nữa. 11. Tử vi tuổi Tuất Với người tuổi Tuất, tuần này là thời điểm bản mệnh cần tập trung vào mục tiêu mà bản thân đang theo đuổi khi đang có những thời cơ khá thuận lợi và cả sự giúp sức không nhỏ của người xung quanh. Nếu có thêm một chút mạo hiểm cũng rất đáng được khuyến khích bởi điều đó sẽ giúp bạn thoát khỏi sự chán nản, uể oải của guồng quay quen thuộc và thêm phần hăng hái hơn. Tuy nhiên, hung tinh thiên cầu có thể gây ra không ít bấp bênh nếu con giáp này chỉ mải mê vào việc của mình mà không quan sát môi trường xung quanh. Vì quá cả tin, bản mệnh có thể không cẩn thận mà kết giao với kẻ tiểu nhân, chẳng những không tìm thấy được điểm ích lợi mà còn bị kẻ xấu hãm hại lúc nào không hay. Bù lại, đường tài lộc có thực thần trợ vận, nhờ thế mà tiền bạc trong tuần không cần phải lo lắng gì nhiều, cứ hết rồi lại có. Đặc biệt người làm kinh doanh sẽ có cơ hội phát tài khá lớn, hãy mạnh dạn đi theo kế hoạch của mình, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa nếu bạn đủ kiên định. Vận trình tình cảm trong tuần nhìn chung vẫn bình thường, người đang yêu thì chỉ bình bình còn người độc thân thì tiếp tục duy trì trạng thái như cũ. Hãy tích cực chăm chút ngoại hình, sống cởi mở phóng khoáng hơn, có như vậy nhân duyên cũng sẽ phát triển vững sắc hơn. 12. Tử vi tuổi hợi Trong tuần này, hung vận có phần lấn át cát vận, Tuy không quá lớn nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến vận trình của người tuổi hợi. Công danh sự nghiệp thăng trầm bất định, khó đoán trước, có lẽ bản mệnh cứ nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với mọi tình huống bất lợi bất ngờ sẽ tốt nhất. Đầu tuần vận trình có phần xa sút do tỷ kiên, cản trở làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của mệnh nên dễ gây ra nhiều sai sót, nhưng khoảng thời gian từ giữa tuần trở đi sẽ có khởi sắc hơn hẳn trước đó. Kiếp tài cũng gây ra không ít rắc rối về đường tài lộc cho con giáp này, Tiền bạc kiếm được chẳng là bao nhưng mệnh chủ có thể sẽ bị lừa gạt tiền bạc khi họa phá tài luôn rình rập bên cạnh. Cuối tuần lại là thời điểm tài lộc vượng, thiên tài sẽ giúp cho bản mệnh có cơ hội để kiếm tiền. Nếu tuổi hợi muốn tăng thêm thu nhập thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thiên đức báo hiệu gia vận hài hòa, tình cảm người thân tốt đẹp sẽ là niềm an ủi cho bản mệnh. Dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần nghĩ đến những người thân yêu của mình là con giáp này lại có thêm động lực cố gắng và bền trí bước tiếp.